Vừa rồi, thầy đã tổng quan xong phần lý thuyết của bài ngày hôm nay cho các bạn. Và để minh họa cho phần lý thuyết đó, chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ minh họa. Chúng ta đi vào ví dụ số 1. chúng ta đọc đề. Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn cân bằng? Đáp án A, ba lực đồng quy, B, ba lực đồng phẳng, C, ba lực đồng phẳng và đồng quy. D. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. Hợp lực của hai trong ba lực cân bằng với lực thứ ba. <clears throat> Thật kỹ nhá. Và nếu như bạn nào theo dõi kỹ phần video lý thuyết về điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song thì thầy tin các bạn đọc qua đề và tích ngay ra bạn. Và để trả lời cho ví số 1 này thì thầy nhắc lại các bạn cái kiến thức đó là điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song. <clears throat> điều kiện cân bằng của vật rắn <coughs> chịu tác dụng của ba lực không song song đó là gì thứ nhất điều kiện cần đó là ba đường này phải đồng phẳng và đồng quy đồng phẳng và đồng quy điều kiện thứ hai chính là điều kiện đủ điều kiện đủ đó là hợp của hai lực hợp của hai trong ba lực phải cân bằng phải cân bằng cân bằng với lực số 3 với lực thứ ba đây chính là điều kiện của chúng ta và các bạn học sinh các bạn phải chép lại và học thuộc chúng học thuộc chúng là một và thứ hai phải hiểu đúng bản chất điều kiện cần và điều kiện đủ vậy thì ở đây để bài hỏi là điều kiện nào sau đây là đủ là đủ có nghĩa là người ta đã thống nhất với các bạn đó là ba lực này phải là đã đồng phẳng và đồng đồng quy như vậy điều kiện đủ thì đương nhiên ở phía dưới rồi ta được đáp án của ví dụ số 1 là đáp án D D hợp lực của hai trong ba lực là cân bằng với lực thứ ba được chưa các em rất là dễ nhé